khi được hỏi, những hoạt động của các chính khách ở nhiều nước thường không cổ vũ gì lớp thanh niên muốn có một cuộc đời hoạt động chính trị. Xin Chủ tịch đặc biệt cho những độc giả thanh niên của chúng tôi biết ý nghĩa và giá trị của một cuộc đời hoạt động chính trị, cách mạng. Người trả lời, tương lai thuộc về thanh niên. Tương lai là cách mạng luôn luôn tiến lên, là chủ của tương lai, thanh niên không thể không có lý tưởng cao cả. Vì vậy, thanh niên phải có cuộc sống chính trị tích cực và cách mạng. Qua câu hỏi và nội dung trả lời của bác, chúng ta thấy người nhìn nhận đánh giá rất cao vai trò tiềm năng của thanh niên nói chung, thanh niên Việt Nam nói riêng, nhất là trong bối cảnh đất nước đang có chiến tranh bị chia cắt hai miền Nam Bắc. Trong hoàn cảnh ấy, tương lai của đất nước Việt Nam là phải thống nhất hòa bình và lý tưởng cao cả của thanh niên là phải thấu hiểu nỗi đau non sông chia cắt, phải có hành động cách mạng thiết thực đóng góp cho sự nghiệp xây dựng miền Bắc, giải phóng miền Nam. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lớp lớp thanh niên trên cả hai miền Nam Bắc đi vào cuộc đấu tranh cách mạng dưới ngọn cờ lý tưởng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với khí thế thấm đẫm tinh thần của sức trẻ, sẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai. Thể hiện quyết tâm cao độ giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất nước nhà. Một bộ phận đông đảo thanh niên trở thành bộ đội cụ Hồ, trực tiếp chiến đấu với quân thù, lập những chiến công oanh liệt, đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, góp phần cùng toàn đảng, toàn dân hoàn thành sự nghiệp vẻ vang chống Mỹ, cứu nước. Khi nói chuyện về chuyên đề Bác Hồ với thanh niên, giáo sư Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chia sẻ. Trên thế giới hiếm có một đảng nào mà nguồn gốc của đảng lại bắt đầu từ thanh niên. Trên bác dạy thanh niên một câu rất hay là một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ tuổi trẻ là niềm tin là hy vọng của cuộc sống không hay là lời bác dạy mà bây giờ trở thành bài ca truyền thống của đoàn rồi thanh niên không bao giờ đòi hỏi nước nhà đem lại cho mình những gì mà phải luôn luôn tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà tức là hy sinh chiến đấu đấy là lẽ sống của tuổi trẻ hiện nay câu nói của hồ chí minh trên đây vẫn nguyên giá trị tuổi trẻ thanh niên quân đội cần phải tiếp tục gương mẫu học tập, rèn đức luyện tài, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, kiên định mục tiêu lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, với Tổ quốc, luôn có tinh thần cảnh giác cách mạng cao, làm chủ bản thân, làm chủ khoa học kỹ thuật, vũ khí trang bị, quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần đưa sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đi đến thắng lợi.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 Trận đánh do Thường vụ Sứ ủy Bắc Kỳ trực tiếp chỉ đạo lực lượng tự vệ chiến đấu địa phương thực hiện. Ngày 11 tháng 3 năm 1951, báo Nhân dân, cơ quan trung ương của Đảng Lao động Việt Nam đã phát hành số đầu tiên tại chiến khu Việt Bắc. Ngày 11 tháng 3 năm 1951, ngày truyền thống Sư đoàn 325, quân đoàn 2. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Sư đoàn tham gia nhiều chiến dịch, đánh hơn 400 trận lớn nhỏ, diệt và bắt sống hơn 2 vạn tên địch, thu nhiều phương tiện vũ khí, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sư đoàn là một trong những đơn vị chủ lực cơ động sớm có mặt trên chiến trường miền Nam. Hoạt động trên các địa bàn Trị Thiên, Tây Nguyên, Đồng bằng Trung Trung Bộ, chiến công nổi bật của sư đoàn là trận chiến đấu liên tục 64 ngày đêm chốt giữ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Trong tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, cùng các đơn vị bạn giải phóng Huế, Đà Nẵng, Tây Nguyên, tiêu diệt địch ở Long Thành, Nhân Trạch, Thành Tuy Hạ, góp phần cùng các cánh quân giải phóng Sài Gòn gia định trong giai đoạn cách mạng mới đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tổ quốc, làm tròn nhiệm vụ quốc tế, đồng thời luôn phát huy tốt truyền thống đoàn kết, kiên cường, thần tốc, táo bạo, quyết thắng, không ngừng nâng cao sức mạnh tổng hợp, xây dựng sư đoàn ngày càng vững mạnh toàn diện, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, lập những chiến công vang dội, sư đoàn vinh dự được Bác Hồ về thăm, được nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý. Ngày 11 tháng 3 năm 1954, Hồ Chủ tịch đã gửi thư cho các chiến sĩ ở Điện Biên Phủ, động viên mọi người lập công. Ngày 11 tháng 3 năm 1975, trong chiến dịch mùa xuân 1975, quân đội nhân dân Việt Nam đánh chiếm hoàn toàn Buôn Ma Thuột. Sự kiện quốc tế, ngày 11 tháng 3 năm 1951, Hội nghị đại biểu nhân dân ba nước Việt Nam, Cao Miên, Lào họp thành lập khối liên minh Việt Miên Lào. Ngày 11 tháng 3 năm 1990, Quốc hội Litva tuyên bố độc lập khỏi Liên bang Xô Viết. Ngày 11 tháng 3 năm 2004, một loạt vụ đánh bom xảy ra trên hệ thống xe lửa xe điện Sekanias tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha khiến 191 người thiệt mạng và hơn 2.000 người bị thương. Ngày 11 tháng 3 năm 2011, động đất và sóng thần xảy ra ở Nhật Bản làm thiệt mạng hơn 15.000 người, gây sự cố hạt nhân trầm trọng, thiệt hại hàng trăm tỷ đô la Mỹ. sao dấu chân người Ngày 11 tháng 3 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội đồng Chính phủ bàn về công tác ngoại giao để công bố với thế giới nội dung bản hiệp định sơ bộ, quyết định sẽ cử một phái đoàn qua Trung Hoa để tỏ rõ thiện chí và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. Cùng ngày, bác ra lời kêu gọi sau khi ký hiệp định sơ bộ, mở đầu bằng câu Đồng bào Việt Nam nghe tôi, Tin tôi, vì suốt đời tôi đã tranh đấu chống chế độ thực dân, tranh quyền độc lập cho nước nhà. Đồng bào đã tin tôi và chính phủ mà tạm hoãn cuộc tranh đấu giành hoàn toàn độc lập, mà nhận chế độ tự chủ, mà bình tĩnh chờ đợi kết quả cuộc đàm phán chính thức ở Ba Lê. Nay vì sự dùng rằng bên phía Pháp mà đồng bào phẫn uất, tôi kêu gọi đồng bào hãy bình tĩnh, sẵn sàng chờ lệnh của chính phủ. Ngày 11 tháng 3 năm 1950, rời Bắc Kinh lên đường trở về chiến khu Việt Bắc, kết thúc chuyến thăm Liên Xô và Trung Quốc, tạo nguồn lực cho cuộc kháng chiến, bác làm bài thơ chữ Hán Ly Bắc Kinh, Ký Bắc Thiên Tâm Huyền Hạo Nguyệt, Tâm Tùy Hạo Nguyệt cộng Du Du, Hạo Nguyệt Thùy Phân Vi Lưỡng Bán, Bán Tùy Cựu Hữu Bán Trinh Phu. Bản dịch thơ của Phan Văn Các, Rời Bắc Kinh. Trời ký Bắc treo vầng trăng rọi, lòng theo trăng vời vợi sáng ngời. Vầng trăng ai sẽ làm đôi, nửa theo bạn cũ, nửa soi lữ hành. Vào đầu tháng 3 năm 1948, bác gửi điện cho Trung tướng Nguyễn Bình, chuyển lời khen ngợi bộ đội tham gia một số trận đánh thắng trên mặt trận Sài Gòn, Đà Lạt, Sa Đéc và dặn dò phải giữ đúng nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách là nguyên tắc tối cao của chính quyền dân chủ ta. Mọi việc đều đặt quyền lợi của Tổ quốc lên trên để thực hiện đại đoàn kết giữa quân và dân cũng như trong quân đội. Cũng khoảng thời gian này, bác gửi thư cho trung đội du kích Kim Thành cảm ơn đã tặng cho bác một chiếc áo mưa chiến lợi phẩm khích lệ tinh thần lấy vũ khí của giặc để đánh giặc và nhắc nhở. Du kích là như cá, nhân dân là như nước, muốn giết địch thắng trận thì phải có đồng bào giúp mọi mặt, muốn được đồng bào vui lòng giúp thì ta phải giúp đỡ đồng bào, kính trọng đồng bào, đó là con đường thắng lợi. Cũng trong tháng 3 năm 1948, trong thư gửi tới Hội nghị quân y, lần đầu tiên bác nhắc đến thành ngữ mà về sau trở thành quan điểm về phẩm chất của người cán bộ ngành y khi gặp những khó khăn trong quá trình tiếp xúc với bệnh nhân. Bác viết,